thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm nằm Arsenal hiệp 1 nằm tài hiệp 1 nè và nằm thêm tài mã trận và nằm Arsenal thì anh em đã húp hai cái mã kèo tài và anh em chỉ thua mã kèo Arsenal thì ờ, anh em vẫn lãi một kèo nha có trận MU thì mình cho tất cả anh em nằm MU hiệp 1 nè nằm thêm MU nguyên trận và nằm tài thì anh em ờ, lụm được hai mã MU mà anh em chỉ gãy một mã tài thì anh em vẫn lãi nói chung ngày hôm qua thì anh em vẫn lãi rất là nhiều nha thì um, giống như anh em thấy mình nhận định mình cho tất cả anh em những mã kèo gốc kèo phụ thì tỷ lệ anh em húp những mã kèo gốc rất là nhiều anh em húp mã kèo gốc luôn còn những anh em nào mà chơi giống như bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em không có thể chơi được những mã kèo gốc đó thì bởi vậy anh em không có thể húp được những mã kèo đó vậy mình khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc đó thì cái tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn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 à, diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 19 tháng 4 nha anh em. Thì hiện tại trên cái bảng xếp hạng hàng nhất Anh đó, thì thằng Sheffield à, đang đứng ở cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 79 điểm sau 41 vòng đấu. Thì hiện tại thằng Sheffield đang có một cái vị trí an toàn để mùa sau có thể lên ngoại hạng Anh để đá rồi nha anh em. Thì thằng Sheffield với thằng Burnley á thì hai thằng này sẽ là chắc ăn có cái vé để đi trực tiếp đi lên uh, ngoại hạng Anh để có thể tham gia ngoại hạng Anh trong mùa sau. Thì anh em thấy sao um, cái giải hạng nhất anh này chỉ có 46 trận thôi nhưng mà hiện tại đã diễn ra 42 trận rồi chỉ còn tầm 4 trận nữa thì nếu mà thằng Sheffield này muốn giữ cái vững cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thì cũng phải thắng nữa nha anh em tại vì à, thằng à, Luton đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng nè có 74 điểm thì chỉ cách có 5 điểm thôi thì không có an toàn cho mấy nha còn bên phía thằng à, Bristol thì anh em thấy Bristol đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 53 điểm sau 42 vòng đấu thì à, nói chung Bristol cũng đang có một cái à, vị trí thứ hạng đang rất là tốt để mùa sau có thể thi đấu hạng nhất Anh lại nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích bên đội chủ nhà trước nha thằng Sheffield là cái thằng nó có cái thành tích tốt nhất trong cái mùa giải này khi trong khi đó nó mới vừa lên hạng trong cái mùa này nhưng mà nó đã có một cái bước thăng hoa để có thể tiến lên hạ ngoại hạng Anh đá trong mùa sau nữa à, thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thằng Sheffield chỉ thua 3 trận và thắng tới 6 trận và quản một trận nè anh em thấy không đó còn bên phía à, bên phía thằng à, Bristol thì anh em thấy Bristol trong 10 trận gần nhất thì Bristol chỉ thắng được hai trận và để hòa ba trận thì để thua tới 5 trận thì phong độ của thằng Bristol trong những trận gần đây nhất thì thằng Bristol đang có cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em. Còn thành tích và trở trên sân nhà của cái thằng Sheffield thì anh em thấy Sheffield chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất á, thì đã thắng hết 3 trận, thắng 3 trận liền với cái tỷ số 32 này 1-0, 4-1 nè. Anh em thấy thằng Sheffield nếu mà tính theo cái phong độ của nó trong cái mùa giải này nó cực kỳ hay luôn nha anh em. Đã từ đầu mùa giải đến bây giờ thì Sheffield đã có phong độ rất là tốt còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Seafield và cái thằng à, à, Bristol thì anh em thấy trong ba lần bốn lần gặp nhau thì thằng Seafield đã thắng hết ba lần đây anh em thấy thắng hết ba lần và để hòa một lần trước uh, ờ, dòng loại uh, một hạng nhất Anh ờ, mùa giải 2021 2022 nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất giữa thằng Sheffield và thằng Bristol trong trận vừa rồi mà Sheffield ăn với tỷ số 1-0 cho tất cả anh em xem thì anh em thấy trận vừa rồi cái trận vừa rồi là đấu trên sân nhà của thằng bờ Bristol luôn nha anh em đây thì anh em thấy thằng Sheffield trận lùi vào nó chỉ chấp có 0,25 thôi nhưng mà nó đã ăn với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy đội hình ra sân lúc đó của hai đội là chơi với sơ đồ 3-4-1-2 hết luôn nha anh em thì anh em thấy đây còn thẻ hai này nó gặp nhau rất là nhiều thẻ thì anh em cũng vẫn có thể đầu tư cái mã tài thẻ trong những trận này thì anh em thấy mà trước đó mình cũng có nhận định rất là nhiều trận hạng nhất anh cho tất cả anh em nhưng mà mã kèo chính anh em gãi nhưng mà những mã kèo phụ mà giống như góc thẻ mình cho anh em toàn ăn full không thì trong cái trận này anh em cũng có thể đầu tư cái mã tài thẻ 4.5 hoặc là 4 được nha thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao còn à, góc trong cái trận đó thì chính quả góc 8 góc nghiêng về thằng Sheffield thì anh em lại 8 góc nghiêng về cái thằng uh, Bristol nha anh em 8 góc nghiêng về Bristol trong khi đó Bristol là cái đội uh, săn khách sân nhà nhưng mà Bristol đã đội yếu hơn nhưng mà Bristol đã được góc nhiều hơn luôn nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 nó đã tới 8 quả gốc rồi qua hiệp 2 chỉ đúng có thêm một quả thôi nha qua hiệp 2 thì có chỉ đúng thêm một quả thôi thì anh em có thể đầu tư trong cái trận này là anh em đầu tư cái mã tài gốc hiệp 1 cũng rất là ok nha thì mình sẽ tiến vào cái um, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em trong trận này luôn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này thì anh em thấy trong cái trận này á, thì um, lượt đi lượt đi là cái thằng CPU này nó chỉ chấp có 0,25 nhưng lượt về chơi trên sân nhà nhà cái đang đánh giá cao CPU đưa với cái mã kèo là CPU chấp thứ một luôn nha anh em chấp một quà và tài xỉu 2.5 thì nếu mà nhà cái đang đánh giá thằng CPU nó muốn giữ cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thì bắt buộc thằng CPU phải thắng phải giữ được tôi vững cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng để có thể mùa sau lên ngoại hạng Anh để đá thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng chỉ chấp một nhưng mà anh em chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút kèo nó sẽ tụt xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em vào kèo tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha còn tài xỉu tài xỉu thì anh em à, chờ có cái đội hình chính thức ra sân hoặc là cái tỷ lệ kèo nó chính xác hơn thì mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu lên trên nhóm cho tất cả anh em thì anh em muốn nhận những cái mã kèo chính xác nhất á, thì anh em cứ vào nhóm của mình để anh em có thể nhận được những mã kèo chính xác còn đây cũng chỉ là cái video mà mình nhận định cho tất cả sơ lược cái trận đấu cho tất cả anh em để anh em có tham khảo qua biết cái trận đấu nó đã đối đầu như thế nào thôi thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong cái trận này mà mình chốt kèo cho tất cả anh em luôn đây thì đã mình đã chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo trên màn hình thì anh em thấy mình đã chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo này thì anh em có thể đầu tư giống như bốn mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em thì anh em cứ nằm trên chờ kèo tụt xuống 0,75 nè góc thì anh em cứ nằm thằng đội chủ nhà là thằng si phiêu chấp góc trong trận này cho mình chấp 1.5 góc hiệp 1 thì anh em cứ vào mạnh tay cái mã tài hiệp 1 một trái cho mình nếu mà anh em chơi trang thì anh em có thể chờ ra sân 5 đến 7 phút kèo nó sẽ tụt xuống 0.75 tài thì anh em vào tỷ lệ nếu mà nó ra một bàn thì anh em cũng có thể húp được nửa kèo trong hiệp 1 thì góc nguyên hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thằng à, Seafield chấp 0.75 góc cho mình thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em chủ yếu hai mã kèo mà anh em cần nên mạnh tay là hai mã kèo góc à, hiệp 1 và góc full trận cho mình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 hãy nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo góc kèo thẻ quý lại anh em đăng ký trang anh em chơi nó sẽ tiện hơn cho tất cả anh em có thì anh em chờ kèo hạ anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh trước trận đấu 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi chứ anh em không có thể chờ kèo hạ kèo tuột anh em mới đánh được đâu nha thì đó là cái phần mà, mà mình muốn nói với anh em và cái phần nhận định của mình